Em à, Tiến Bia Sơn à, giả gỗ giả đá xin chào à, quý chị nhé Hôm nay thì em sẽ pha màu sơn phong thủy rất mong quý chị vào cùng xem và ủng hộ em Tiến Bia nhá Đây thì hôm nay em sẽ pha mệnh mộc quý chị nhé Khách hàng của em đang lựa chọn cái em để vào đây ạ Để cho nó hơi bị được ánh sáng quý chị nhé 50, 5045 quý chị nhé Đây ạ Như quý chị đã thấy màu 5045 của chúng ta đây ạ mã màu phong thủy à, mệnh mộc ạ 5045 quý chị nhé khách hàng của em đã lựa chọn giờ sau này em sẽ bấm à, mã màu ạ đây là giờ em thì hôm nay là review cho mạng mộc thôi quý chị nhé mạng mộc của chúng ta là 5045 đây mã số em đã bấm sẵn đây rồi sơn nội quý chị nhé sơn à, cao cấp ạ có 3 màu hai xanh một lục quý chị nhé nó ra cái màu 5, 5045 của chúng ta là màu này ạ. ngón tay cái em chỉ đây quý chị nhé rồi bây giờ quy trình chúng ta vào máy pha em đã bấm rồi quý chị nhé và chúng ta phải cần trước mắt thì chúng ta phải cần một lon sơn này quý chị nhé một lon sơn ờ, đây em mở cho quý chị sơn ờ, nội thất bóng chùi rửa hiệu quả quý chị ạ đây ạ sơn nội thất bóng chùi rửa hiệu quả của gia đình nhà gấu là nó dòng sơn trắng quý chị nhé em sẽ mở ra rồi em đã chuẩn bị đây thì chúng ta xả màu với thôi toàn bộ ờ, pha màu sơn phong thủy hoặc là pha sơn giả gỗ em là em đến bia đều ờ, pha bằng máy quý vị nhé còn một số em pha bằng tay thì ờ, bữa khác em sẽ chia sẻ sơn giả gỗ bằng tay còn bằng tay thì chúng ta pha số lượng ít thôi nó không chuẩn mà pha bằng máy chúng ta là chuẩn uh, 10 thùng như một quý chị nhé rồi em để đây để em chuẩn bị pha nhá rồi quy trình thì bắt đầu giờ em pha quý chị nhá em để gần đây quý chị cùng xem cách pha sơn phong thủy uh, mộc đó màu xanh à, lá cây này đang à, chảy xuống quý chị nhé đây em để đây quý chị nhìn thấy rõ hơn pha xong rồi chúng ta nắp trộn là đều thôi quý chị nhé màu số 9 màu lục đó màu vàng rồi em đã xong cái à, phần 5 à, lít nhé cái máy pha nó đã hiện lên à, trên cái quý chị này xong nó báo xong rồi quý chị nhé rồi em bỏ xuống đậy nắp thì chúng ta bỏ vào máy trộn màu thôi nhé rồi em sẽ bỏ vào đây quý vị nhé bỏ vào máy trộn này cái máy này trộn màu cho nó đều màu quý vị rồi cái máy này nó bấm nút thi và bấm xì tát nó sẽ quay quý vị nhé rồi em sẽ nói thêm là cái màu của chúng ta đây là câu thông số pha quý vị nhé ví dụ màu đây là màu D ạ màu xanh đây màu D thì nó là 18.290 ml ạ và màu ờ, lục đây là màu L ờ, đây nó là thành uh, 3.472 ml ạ màu M M là 9.295 ml ba màu quý vị nhé nó là để 5 lít trong đây có 5 lít 10 18 ờ, lít quý vị nhé chưa chưa chưa nó gọi đâu mà có nó đến đây đâu mà có chưa đến nó đến đây mới có chứ không biết nó phải đến nhé 5 lít 1 lít quý chị nhá 18 lít ạ à. rồi trong khi máy à, trộn đây thì em à, để nó à, cho nó quay và tránh video dài thì em cũng xin phép dừng ở đây nhé Xin quý chị xem thấy bổ ích thì nhớ tặng em tiến à, bia sơn giả gỗ giả đá một like và chia sẻ video này để nhiều anh chị mình mộc chúng ta à, tìm đúng cái à, cái phương hướng phối màu cái, cái màu của chúng ta quý chị nhé thì rất mong quý chị lựa chọn những cái dòng tông màu của chúng ta làm sao cho hợp lý nhất đây này quý chị ạ cái màu em đang pha đây là màu 5045 thì nó trộn màu xong em mở ra nó là đúng như mã số của nó quý chị nhé thì nó bằng vi tính thì bây giờ nó cũng chuẩn rồi quý chị ạ cái này thì yên tâm còn các cái hệ số màu ờ, sơn trong sơn ngoài phối màu thì có khách hàng nào làm ờ, đến màu thì em tiện em làm video em chia sẻ với quý chị luôn ạ rất mong ờ, quý chị luôn ủng hộ em tiến biên sơn giả gỗ giả đá và anh chị em nào mà chưa bấm nút đăng ký kênh ấy, thì hãy bấm nút đăng ký kênh để người đầu tiên nhận được khi em uh, tiến biên sơn giả gỗ giả đá có video mới là quý chị là người đầu tiên được nhận nhé rồi em xin chào lại gặp lại quý chị video sau ạ